Tây hoặc là Tây Bắc nha quý vị với một bộ ba với diện tích là ngang 7 và độ sâu là 7 mét và ở đây thì có ba căn à, cái căn ở giữa thì à, nửa hậu thì à, sẽ có giá là cao hơn một xíu nha quý vị thì cái căn ở giữa à, có 4 phòng ngủ và hai căn ở lần hai bên thì sẽ có 3 phòng ngủ nha quý vị Đấy với à, căn ở giữa thì có nửa hậu nên là sẽ giá cao hơn một xíu. Thì à, căn ở giữa đang có mức giá bán là hơn 5 tỷ một xíu nha quý vị. Và với hai căn ở lần hai bên đây thì đang có mức giá bán là hơn 4 tỷ nha. Và với à, nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết và với một bộ ba phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Thì uh, nằm trên con hẻm rộng lên đến khoảng 4 đến 5 mét nha quý vị. Và đây thì uh, và nó là khu phố ở rất là tuyệt vời và rất là đẹp rồi một khu giải khu nhà lầu và khu mới khu phân lô khu xây dựng đồng bộ nha quý vị đây và với à, ba căn nhà và nó là thiết kế full nội thất và mẫu hiện đại này đây à, với à, căn nhà chúng ta thì ở bên ngoài mặt tiền kết hợp với những các cái cây xanh kèm theo những các cái hệ thống đèn led đèn điêu sáng căn nhà mình như quý vị với nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết và căn nhà này thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày như quý vị ngang 7 và độ sâu là 7 mét thiết kế theo cách kiểu mini phố và với vị trí thì ngay sát với lại mặt tiền đường phạm văn chiêu luôn và gần với lại khu vực đầy đủ tất cả những các cái uh, trung tâm tiện ích và đây là khu vực uh, chính diện của căn nhà với ờ, ba uh, căn nha quý vị đây khu ba uh, căn đây với uh, thiết kế phong cách mới hiện đại và khá là đẹp nha nằm trên con đường rộng lên đến khoảng 5 mét và khu uh, xe hơi xe tải cũng như là ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị đây và khu uh, dãy nhà lầu nha nhà mới và mới hoàn thiện xong thì hai bên ở uh, hai uh, à, ở bên ha, của hai căn nhà thì à, đang có mức giá bán là chỉ với giá là 4 tỷ 650 triệu đồng thôi và cái căn ở lần giữa đây thì à, căn nửa hậu là nửa hậu lên đến 8 mét nha quý vị thì um, sẽ có giá bán là 5 tỷ 400 à, triệu đồng và căn ở lần rửa thì sẽ có 4 phòng ngủ và à, 5 nhà vệ sinh nha quý vị đấy với um, uh, thiết kế đẹp và tặng full nội thất đầy đủ nha thì uh, những ai đang xem và cũng như là quan tâm và theo dõi đến ờ, ba uh, căn nhà với uh, phân khúc từ uh, hơn 4 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng thì uh, xem sơ qua thì uh, cảm thấy quan tâm đến thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem cho quý vị với hướng tây tây bắc nha phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo thì là tây tứ trạch như quý vị với thiết kế mới và đẹp sang trọng uh, và tuyệt vời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 thì những ai đang xem và quan tâm cũng như là à, lựa chọn cho mình với những cái căn nhà đẹp và những cái sổ hồng riêng và đang được à, mua bán bên kênh nhà đất bên em với những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng. Với hướng nhà là hướng Tây, Tây Bắc và khu trong đây thì à, đang có những căn nhà với một trệt và hai lầu cũng như là một trệt và ba lầu như quý vị và đang có giá bán là chỉ với hơn 5 à, tỷ và hơn 4 tỷ nha thì những ai đang xem và quan tâm cũng như là lựa chọn cho mình những trong cái phân khúc khoảng hơn 4 tỷ hoặc hơn 5 tỷ mà cảm thấy um, phù hợp với lại tài chính gia đình mình và muốn mua để ở thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và căn nhà này thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng tất cả nội thất ở bên trong Từ những bộ bàn ghế ăn rồi sofa, tivi Và có khu vực phòng vệ sinh bên dưới và khu vực rửa mặt này Bên dưới căn nhà Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là trần thạch cao và đèn led Cũng như là đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị đây với khu ba căn, nhà lầu xây dựng rất là đẹp và tuyệt vời nhá. Vâng thì à, di chuyển lên trên chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên Thì ở trên lầu à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ master lớn và một phòng vệ sinh Nhà cái à, căn em đang quay đây thì sẽ có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha quý vị Có một phòng ngủ master Đấy, rộng và bên trên lầu nữa thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một vệ sinh thì cái căn nhà này em quay sẽ có 3 phòng ngủ và cái căn ở giữa thì 4 phòng ngủ Đấy, thì à, những ai xem và cũng như là quan tâm đến những cái căn nhà mà 3 phòng ngủ hoặc là 4 phòng ngủ theo nhu cầu gia đình mình cũng như là phân khúc khoảng hơn 4 tỷ và hơn 5 tỷ thì à, xem sơ qua về căn nhà cảm thấy phù hợp với lại cái nhu cầu thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái uh, ờ, giường này cũng như là có cái ờ, tủ và có điều hòa kệ để tivi và bàn trang điểm nha quý vị với xây dựng một trệt và ba lầu thiết kế phù nội thất rất đẹp và tuyệt vời nằm trên khu vực tọa lạc ngay uh, khu trung tâm Đại với uh, con hẻm rộng lên đến 5 mét Những ai uh, đang có nhu cầu mua phân khúc khoảng hơn 4 tỷ đồng Mà muốn mua căn nhà mới và sổ hồng riêng Cũng như là hẻm xe hơi Thì um, ba căn nhà này phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì uh, xem sơ qua về thì cũng uh, liên hệ để đi xem nha quý vị Vâng thì bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái um, phòng vệ sinh này ở trên lầu này quý anh chị Đây và chúng ta sẽ có giường cũng như là có tủ và bàn đăng điểm kệ để tivi Đấy với uh, full nội thất đầy đủ hết rồi Đấy với những các cái uh, thiết kế rất là đẹp và trần thì uh, có trần thạch cao và cũng như là giường thì uh, có um, nệm luôn rồi và có tủ luôn nha quý vị Đấy với thiết kế full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời Đấy, khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 này Đấy, với được gia chủ là thiết kế với tủ có kệ để tivi và bàn trang điểm luôn nha quý vị đây và khu vực bên ngoài mặt tiền thì được gia chủ thiết kế với những các cái um, cây dây liêu uh, à, thiết kế rất là đẹp nha đây những các cái uh, cây uh, liêu này cho căn nhà mình nha quý vị với những các cái mảng xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền trang trí rất là đẹp luôn nha quý anh chị Vâng thì à, để tiếp đến em sẽ mời à, mọi người khách hàng cũng như là quý vị để lên bên trên Chúng ta sẽ tham quan đến cái à, sân thượng và phòng thờ phòng giặt nha quý vị Một trệt 3 lầu với giá bán thì chỉ có hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi Và xây dựng cũng như là full nội thất và đầy đủ tất cả công năng Nhà mới và sổ hồng riêng cũng như là pháp lý rõ ràng mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị Với xây dựng là một trệt và 3 lầu với um, 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh Có phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị Đây sân thượng bên trên này